dân vì nước quê mình dặm trường chiến tranh xa giờ này không có gì ta không nhầm gì rất là vui mà hình như cựu chiến binh một một bảy chín trời mưa mát mẻ đến chúng ta có việc sáng sủa tất cả thì à, quảng cáo trong à, có cái kết quả như bây giờ là trước hết là xin cảm ơn tất cả các anh em trong ban tổ chức cảm ơn tất cả các anh chị em đã ủng hộ ban tổ chức cảm ơn vợ chồng anh trương cô anh Ờ, rất là nhiệt tình rất là vất vả trong ngày hôm qua đảm bảo cái lừa tiệc ga online của chúng ta là thành công